mỗi đem về tình dung lại khiến cho anh không thể nhắm đôi mắt đôi mắt nhuộm màu cay đắng anh không thể tin xưa kia em nói em cần bên anh vậy mà giờ mang đến nỗi đau nỗi đau chưa kịp ngủ quên vì em đã bước chung đường cùng người ta khi đi kề vai tay nắm vai ôm tình yêu đâu phải muốn là có mà thời gian vừa đó phải chăng khi yêu anh em đã lầm đường tôi đi mà giờ mang đến nỗi đau nỗi đau chưa kịp ngủ quên vì em đã bước chung đường cùng người ta khi đi kề vai tay nắm vai mồm tình yêu đâu phải muốn là có mà thời gian vừa đó phải chăng khi yêu anh em đã làm lừa rồi nào anh 三桥。 môi em tình dung anh khiến cho anh không thể nhắm đôi mắt đôi mắt nhuộm màu đầy đắng anh không thể tin xưa kia em nói em cần bên anh vậy mà giờ mang đến nỗi đau nỗi đau chưa kịp mùa cơn thì em đã bước chung đường cùng người ta khi đi con được yêu được nắm lấy tròn vòng tay được gần bên trao yêu thương bước đi chung vòng tay ấy từ khi có em bên đời